Xin chào các bạn nhé à, Rất vui vì được gặp lại các bạn Trong các video ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái cách xóa kênh phụ YouTube Hoặc là một cái kênh YouTube nào đó mà các bạn không muốn dùng nữa Ví dụ trong trường hợp mình à, đang có ba cái kênh YouTube phụ Thì đầu tiên để mà xóa được thì mình phải xác định Mình phải đăng nhập được vào được cái kênh YouTube phụ đó và mình mình phải mặc định nó ra một cái góc tiêu đề này cái góc ừ, góc ảnh đại diện của kênh ấy như như thế này này mình ví dụ nhé mình ờ, sẽ xóa một cái kênh là SEO top Google Maps nhé thì đầu tiên là mình phải chọn được mình phải chọn mặc định được cái kênh đó mình vào như sau hướng đến phần cài đặt các bạn à, từ cái phần cài đặt các bạn hướng đến cái ờ, thêm hoặc quản lý các kênh của bạn đây thì mình đang có ba cái kênh này nhưng mà mình đang muốn xóa cái kênh SEO top Google Maps đây thì các bạn nhấn vào đó nhấn vào thì để mà xóa được thì đây cái kênh đó nó đã được mặc định ra đây rồi thì các bạn mới xóa được đúng không đấy thì và tiếp theo thì các bạn xóa thực hiện xóa như sau trên cái góc này nhé các bạn kích vào và các bạn hướng đến cái phần cài đặt tiếp theo là các bạn à, hướng đến phần cài đặt nâng cao xong đó các bạn à, đây này các bạn xóa kênh xóa kênh nhá nhấn lên xóa kênh xóa đấy và các bạn xác nhận mail để cho chắc chắn là các bạn đã à, muốn thích là các bạn đã chắc chắn là xóa cái kênh này tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình đấy thế là tôi muốn xóa nội dung của mình đấy các bạn xác nhận nội dung tôi muốn xóa nhé thế là ừ, kênh của bạn đã bị xóa rồi đấy sale sẽ tốt Google Maps xóa đấy và mình à, bây giờ thì mình chỉ còn đợi cái kênh à, đợi xóa thôi và sau khi đợi à, đợi và xác nhận cái kênh bị xóa thì các bạn muốn kiểm tra cái kênh của mình ở tình trạng như thế nào thì các bạn thực hiện như sau đây nhá đây là mình vào cái kênh này vào hướng đến cài đặt quản lý kênh của bạn đây là các bạn đây hiện tại mình đang còn hai kênh cái kênh này nè nó đang yêu cầu tức là đang đang tình trạng là đang đợi xóa rồi đấy là đây nó có yêu cầu chỉ tạo kênh như này đấy. còn hai cái kênh này của mình vẫn còn các bạn nhé thì đó là cái ờ, cách ờ, xóa cái kênh phụ hoặc một cái kênh YouTube nào bất kỳ nào đó nhá thì cái bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là kết thúc thì cảm ơn các bạn đã lắng ừ, nghe